sông Gòn cận quan chỗ đã không kiếm tiền nữa quyết không bàn chuyện làm ăn với ai nữa à, nội dung bài học ba nội dung đặc biệt sông Gòn các đợt cảnh quan tự nhiên và những thần lời khó khăn của tự nhiên châu Á thứ nhất là về đặc biệt sông Gòn quan hệ về à, đặc điểm sông ngòi ấy, thì các em sẽ tìm hiểu à, nhất là tính chung hai là sự phân hóa à, của hệ thống sông ngòi của châu Á ba là sông ngòi đưa lại cái giá trị gì thì các em mà quan sát vào lực đồ và nhìn nhìn xét về kỳ sông ngòi châu Á các em thấy à, thì à, nhìn trên lực đồ thì các em thấy là châu Á có mạng lưới sông ngòi khá phát triển và nhiều hệ thống sông lớn như OB, Enixay, Lena, Amur, và sông Hoàng Hà, Trường Giang, Mekong, sông Hằng, sông Ảnh, sông Tigron, Euphrates, nhiều vân vân. À, như vậy là sông ngòi châu Á nó phân hóa rất là dày đặc, à, có nhiều cái hệ thống sông, có nhiều cái sông lớn. đều không đều em thấy là hình dạng của ờ, một số các con sông khi nó đổ nước ra biển ra đại dương đây là sông Lena dài 4.480 km em có đọc thêm thông tin hai là có độ dài là 5.539 km Đấy. đây là một cái con sông chứa nhiều cái nước ngọt nhất ở Nga và là cái con sông dài thứ năm thế giới dòng sông mang trong mình một vẻ đẹp lãng mạn suốt bốn mùa trong năm của nước Nga làm mê mẩn không chỉ những hình nhiếp ảnh gia nổi tiếng mà còn thu hút rất nhiều khách du lịch khắp nơi trên thế giới đó là bản về con sóng Ine Nietzsche Á có sóng châu Á đều nó có chuyển đổi nước phức tạp Đấy. như cái sông lớn này, sông Hoàng Hà, Trường Giang, sông Mekong là phân bố ở Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á là nó nằm trong cái môi trường nhiệt đới gió mùa cho nên là à, các con sông này là về mùa mưa được sông rất là lớn à, 80% là lượng nước của sông là tập trung vào mùa mưa à. Còn sông Hoàng Hà là sông dài thứ hai ở Trung Quốc và thứ sáu trên thế giới 5.464 km bởi tính năng đất mạnh mẽ dữ dội hoang Hà được người dân biết đến với những cái tên mang nghĩa tích cực như cái nối của nền văn minh Trung Quốc à. sông ở Tây Nam Á và Trung Á ví dưới à, Tiger và Euphrates là sông ngòi ở đây là có cái à, điểm là nó càng phát triển à, lưu lượng nước sông căng với mùa hà thì căng căng về hà lưu thì càng giảm à, và một số con sông nhỏ thì bị chết trong các hoang mạc và đặc biệt là con các con sông ở đây là cái nguồn cung cấp nước á. các sông ở đây là do tuyết băng tăng bảng cái bảng tiêu chí về cái chế độ nước rồi các cái sông hướng chảy đó ở cái vực à, Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á, Tây Nam Á và à, Trung Á. như vậy à, về các cái khu vực sông ngòi ở châu Á à, thì cả hình màn hình đấy thì thấy là sông ngòi châu Á được chia thành ba khu vực thứ nhất đó là sông ngòi Bắc Á hai sông ngòi Đông Á Đông Nam Á và à, Nam Á thứ ba là Tây Nam Á và à, Trung Á Đấy. như vậy là sông ngòi ở Bắc Á thì có cái đặc điểm như thế nào này Nam à, vực Đông Á Đông Nam Á như cũng vậy Tây Nam Á Nam Á cảm nhìn trên sơ đồ tự nhiên để mình à, đến bài Đó. giá trị của các con sông thì à, các quan sát trên đây đó, nhất là về thủy điện này Đó. về cái à, sản video này thấy được là người ta muốn bán tấp nập trên à, trên sông Đó. rồi trong việc là giao thông cung cấp giao thông đường thủy này và cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt Đấy, lịch thì sao Đấy. phần thứ hai là các đợi cảnh quan phần này thì các em quan sát đồ và mình sẽ trình bày trên lực đồ các cái lực đồ các đợi cảnh quan tự nhiên châu Á à, dựa vào bảng chủ giải ví dụ như là thầy hướng dẫn ví dụ này thì à, nguyên các Đấy. rồi là rương lạc kim đó ba lá đấy rương lạc rồng vân vân có sẵn đến lực đồ thì mình à, xác định đội kiểm toán ở châu Á em à, đọc câu hỏi và một số cái gợi ý để mình có cái bài thuyết trình rất thuyết phục ngày rừng là kim thì có diện tích rộng lớn rừng cần nhiệt đông á Đây, bây giờ các xem thì, video à, về giới thiệu về rừng nhiệt đới ẩm đóng Nam Á và Nam Á à, nơi các em à, rất là quen thuộc của cái kiểu uh, quán này khăn kẹp than hoang mạc và bản hoang mạc thì ở đây chủ yếu là tập trung ở khu Tây Nam Á và một phần của Trung Á à, các đợt cảnh quan tự nhiên à, thì các là à, đa dạng để có các cái à, cái được cảnh quan như sau thứ nhất là rừng là kim à, là có diện tích rộng và phân bố ở đồng bằng tây Sibia sơn nguyên địa sơn nguyên trung Sibia đông Sibia à, rừng cảnh nhiệt ở đông Á rừng nhiệt đới ẩm đông Nam Á và Nam Á hoang mạc và bán hoang mạc tây Nam Á một số phần Trung Á đài nguyên ở Bắc Á và khi thực tế hiện nay thì các cảnh quan và đang bị đe dọa bởi vì do con người chúng ta khai thác và à, tan phá nghiêm trọng và cần được bảo vệ à, ví dụ như hình ảnh à, chặt phá rừng rồi đốt rừng à. những cái thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên châu Á em thuận lợi này nhất là về nguồn tài nguyên à, khoáng sản à, rồi như là dầu mỏ khí đốt than vân vân thứ hai là có các cái tài nguyên đất khí hậu nước sinh vật này đa dạng là cơ sở để tạo ra sự đa dạng cho sản phẩm Đấy, khó khăn Đấy. đến cái, những cái à, khó khăn mà hàng năm các em phải gặp phải à, rồi sau đây thì các em sẽ qua phần luyện tập thì à, các sông lớn ở Đông Á đổ vào biển và đại dương nào à, thì các từ sơn nguyên tây tàng đổ vào thả bình dương ví dụ như là sông trường giang hoàng hà và sông a như vậy đã đấy là các em à, chọn là gì à, d bình dương sông lớn ở đông á được bắt nguồn từ đâu à, thì cả thấy là các cái sông lớn ở Đông Á thì nó bắt nguồn từ sơn nguyên Tây tàng ở phía Tây ví dụ như là sông Hoàng Hà Trường Giang à, như vậy là các em sẽ là chọn là gì án B các sơn nguyên các nguyên ở phía Tây công ba là chế độ nước sông theo mùa song có lượng nước lớn nhất vào cuối hạ đầu thu và là thời kỳ cạn nhất vào cái cuối đông và đầu xuân đây là đặc điểm của sông ngòi thuộc khu vực à, đông nam á à, bởi vì cái khu vực này là có cái chế độ mưa theo mùa nên chế độ nước sông theo mùa sông có lượng nước lớn nhất vào cuối hạ đầu thu và là cái thời kỳ đầu thời kỳ càn nhất vào cuối đông đầu xuân đó cho nên là đáp án ở đây là đáp án C lũ ở sông ngòi khu vực đông nam á diễn ra vào mùa nào à, thì cái này là cái lũ ở khu vực đông nam á là à, khu vực đông nam á có cái chế độ nước là sông theo mùa song có lượng nước lớn nhất vào cuối hạ đầu thu và thời kỳ cạn nhất thì vào cuối đông đầu xuân khu vực này hàng năm nhận được lượng mưa lớn do đó có cái lượng lưu lượng trong chảy lớn à, như vậy đáp án ở đây là đáp án B à, lũ ở sông ngòi khu vực đông đã diễn ra vào khu mùa nào đó là cuối hạ đầu thu Còn năm, mà người sông ngòi ở Tây Nam Á và Trung Á đã phát triển nhưng vẫn có một số sông lớn do à, ở đây cái này là mang lửa sông ngòi ở đây là, là, là khu vực Tây Nam Á và Trung Á là cả phát triển nhưng vẫn có một số con sông lớn là do được cung cấp nước bởi cái bóng tuyết trên núi tràn ra à, cho nên là à, đáp án ở đây là đáp án C sáu tác hại mà con người gây ra đối với tài nguyên rừng ở châu Á là à, đây là các hoạt động sản xuất và phục vụ đời sống của con người đang ngày càng làm thu hẹp diện tích các quan thiên nhiên và làm suy giảm hệ sinh thái tự nhiên à. à, D Câu 7 Đặc điểm sông ngòi ở khu vực Nam Á à, Thì sông ngòi ở khu vực này ấy, có cái đặc điểm gì? À, ở đây là có thể là có sông ngòi ở đây là nhiều nước do có ở đây là nhiều cái khu vực à, được à, hàng năm là mưa rất là nhiều nên nước mưa là cái nguồn cung cấp chính chế độ nước sông có cái sự phân hóa theo mùa à, còn cái khu vực mà Tây Nam Á và Trung Á sông ngòi ít nước một số sông là lớn là do nhiều nước là do có nguồn cung cấp từ băng tuyết trên núi cho nên cái câu này là sông ngòi ở khu vực Nam Á à, cái là Nam Á thì đó là gì nhiều nước là do sông ngòi nhiều nước do nước mưa cung cấp à nó cung cấp đó, đó là Nam ả này Nam ả là do được mưa cung cấp đó. còn Tây Nam ả là và Trung ả là do băng tuyết tan em lưu ý đâu không phải là khó khăn về mặt tự nhiên cản trở sự phát triển của châu Á à, thứ là tự nhiên châu Á có cái nhiều hạn chế ảnh hưởng đến cái sự phát triển kinh tế để sống như là địa hình núi cao hiểm trở khó khăn đi lại này giao lưu này và nhiều hoang mạc khô cằn à, như là vùng tây nam á rồi vùng trung á vùng nội địa các thiên tai bão lũ động đất núi lửa sóng thần à, như vậy là à, cái à, sẽ loại cái đáp án là ABC ABC đó. châu Á có cái tài nguyên khoáng sản phong phú với trữ lượng lớn như dầu mỏ khí đốt than sắt đồng thuận lợi cho phát triển các cái ngành công nghiệp à, như vậy nhận xét đây khoáng sản có trữ lượng lớn nhỏ khoáng sản ở đây có trữ lượng là nhỏ phân bổ phân tán là không chính xác à. như vậy đáp án ở đây là cái gì à, đáp án mà không chính xác á, một cái khó khăn và không phải là khó khăn về mặt tự nhiên gây cản trở phát triển châu Á này đó là à, D à. câu chính phát biểu nào không đúng về thuận lợi mà tài nguyên khoáng sản đem lại cho châu Á à, thì châu Á là nhờ cái nguồn tài nguyên khoáng sản mà các cái nước ở châu Á có thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội như là phát triển công nghiệp xuất khẩu khoáng sản à, thì ở đây là loài là gì ABD ABD à, vâng. Tuy nhiên ở khu vực Trung Đông đang diễn ra căng thẳng do tranh chấp dầu mỏ. Do đó, đấy là khó khăn mà khoáng sản đem lại chứ không phải là thuận lợi. Như vậy là à, cái đáp án phải chọn ở đấy thì các em thấy là đó là đáp án à, C à, gây bất đa bất ổn chính trị ở một số quốc gia do tranh chấp à. Nguyên nhân nào sau đây khiến châu Á có nhiều hệ thống sóng lớn? À, thì ở đây là có bốn đáp án ra nhưng mà cái nguyên nhân đó mà làm cho châu Á là có cái à, nhiều hệ thống sóng lớn đó là do à, châu lục châu lục này được à, lượng mưa khá lớn đồng thời có địa hình cắt xẻ bình do đó có mang đời sống ngoài dài đặc và có nhiều hệ thống sông lớn như là à, sông Hoàng Hà, Trường Giang, à, Mua, Obi, Lena, vân vân. À, như vậy là sông ngoài châu Á có hệ thống nước ngầm dồi dào phong phú. À. Rồi, bài học đến đây là hết tập tốt để à, mình có cái bảng trên bay trên lớp được tốt xin cảm ơn các